Ước mơ và mong muốn của mình đấy à, Mong muốn của mình ấy Nếu xa thọ thì mua chỉ theo tôi chỉ mong Nhưng là nên đấy thọ để xa để mua chia thủ hòa mua trẻ nho ôn dê thọ sẽ là ba tá chỉ thọ hà là mong chứ ừ, hài lòng mong chứ thôi thì bác của chơi đấy mất chơi chú còn chỉ một chơi nho sẽ là họ à. ba tàu ấy luôn chơi họ ba tàu ấy tụi chơi chơi nhỏ thế chỉ tông à bé chỉ thọ thọ này chơi bé chỉ mua chơi nhau thọ này này ba ủa mình lúc chơi rồi bé cho nè tôi đó bố mình tụi nhau bé dù bé chỉ mới chơi nhau thôn này xem này bỏ bát uống một lúc chơi rồi bên cho nhẹ tu nho đây dạ. thôn này mình tưởng nhiều mày mày bé dù thế là mì mì nói gì em có thể nói lại cho anh hiểu được không à, kiểu nó bảo là nếu mà xin phép các anh nếu mà được hoàn cảnh như thế nào ấy thì xin nó chỉ xin có khổ làm cách có làm cho nó với nhà này bây giờ xin nếu mà có ngoài ra có như thế nào thì cho xin một con bò bé bé nuôi cũng được cháu nhỏ cháu nhỏ lấy sữa đi cháu có cháu nhỏ ấy à vâng sữa Em Hòa xin chào quý cô bác anh chị và mọi người à, Đang Miến Trọng thì chú ba anh chị và tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Sa Tử Năng TV Những video trước mà Giang có vào thăm và chia sẻ hoàn cảnh của em Ti rồi và có một hoàn cảnh đó là em Mỹ thì Giang có vào chia buồn cùng gia đình cũng nhận được rất là nhiều sự quan tâm đóng góp ý kiến của À, các uh, nhà hảo tâm cũng như là quý khán giả trên kênh của Giang ấy thì thật sự là trong thời gian vừa qua thì có hai anh em đi uh, dẫn chương trình cho Giang nhưng mà cũng nhận được nhiều cái ờ, phản hồi rất là tích cực mong rằng trong thời gian tới là mình hãy ủng hộ thêm cho em Hòa Mỗi lúc mà Giang bận thì Giang không, không vào được rất chương trình được đấy hôm nay ờ, Giang tiếp tục vào nhà em Mỹ để mua cho gia đình ờ, bao gạo chợ có thời gian mà đang mùa giáp hạt này tại là Giang với em Hòa đang có mặt ở quán vâng, để Giang ở đây hỏi mua bao gạo em ơi bán bán bao gạo loại ngon ngon một chút nó bao nhỏ nó bao cái này cũng ngon dạng ngon trăm bao à, tám thơm mình nhé đường biên nhé tám đặc cái thì trăm hai đây là trăm hai mươi ba trăm ba cái lấy anh hai bao à, cái nào bao mười ba kẹo mua mấy kẹo con muối đấy thêm một chút thì anh lấy một bao để anh lấy ờ, thêm mắm một đùi à, ờ, xem đây mắm muối à đây em có loại hạt to vậy à đây này một bao lá đây này mua kiệu các cháu nữa sữa nó vào trong đấy xem thiếu cái gì mình sẽ mua sau nhé để giúp đỡ gia đình cái mùa này bây giờ không biết là giang không biết thì hôm trước là giang có vào thực xuất là chia buồn với gia đình thôi và vâng, vừa nãy thì ờ, giang với em hòa cũng đã mua đồ rồi thì ờ, anh em đã chuẩn bị ờ, đồ sắp lên xe rồi thì do là cái thời gian là khá là tối rồi thì giang với em hòa cũng tranh thủ thôi và trong đó để gửi chút quà cho gia đình em mình nếu có anh chị nào mà xem được video này thì à, muốn ủng hộ thêm cho gia đình thì hãy liên hệ cho Giang nhé thì à, xin mời tất cả các anh chị và mọi người cùng đồng hành với Giang và em Hoàng vào trong nhà mình nhé hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại khu vực Liêm Sơn uh, chuẩn bị vào thôn uh, Nà Giáo mà khu vực mà nhà em Mỹ ấy mọi người có thể để ý trên màn hình là mấy ngày hôm nay là mưa khá là nhiều nên là lũ khá là to này mọi người có để ý này thì con đường vào nhà em Mỹ thì mọi người ờ, chạy theo quốc lộ 34 là chạy theo con đường về Cao Bằng Bắc Cạn ờ, sang làng Sơn đấy thì mọi người phải chạy qua một cái con cầu này này đó là con cầu treo này cái con cầu treo này mọi người sẽ ờ, sang khu vực bên này có một cái ngôi làng nhìn từ trên cao thì mọi người nhìn thấy cảnh rất là thanh bình mà sau mưa lũ thì không biết ở trên này là có sạt lở gì không hay là có những ngôi nhà nào hư hỏng hay không là ra cũng chưa biết được đây chính là cái ờ, con đường mà chạy lên nhà em mỉ nhá mọi người nhé Đó, mình cứ men theo những cái ờ, viền cánh rừng này này thì thật sự là em Hòa thì em mới à, dẫn chương trình nên là có những cái gì mà chưa phải, chưa đúng hay là sai sót gì đó thì mong à, mọi người là góp ý cho em đấy nhé để em mới có thể là trong thời gian tới là sẽ à, cố gắng hoàn thiện cái bản thân mình hơn thì em còn khá là trẻ mà Tưởng xuống xe là... máy nó không xuống được anh nhỉ trơn quá không, không xuống được à, ngã ngay đấy lăn không dưới bụi chết tại thì uh, ờ, đang là tối rồi không không uh, ấy tranh thủ thôi hay là giang cũng nói luôn là cái này là cũng là giang trích từ uh, cái quỹ mà giang bán được mật ong cho uh, các cô các bác anh chị đấy và mọi người uh, xem trên kênh của giang thì uh, giang cũng không biết nói gì hơn chỉ biết nói lời cảm ơn uh, chân thẳng sâu sắc tới uh, các cô các anh chị mạnh thường quân khán giả đã luôn luôn đồng hành cùng giang và mua những sản phẩm ở trên kênh để ủng hộ và thêm uh, trong à, tem có cái à, nguồn thu nhập mình sang đi lại hai là cũng muốn phần là Giang nó nói thì trước là mình trích quỹ ra để mà ủng hộ bà con đấy cái gia đình nhà em mình có nhà này không nữa giờ này chắc là cũng đi nương về rồi bởi vì khá là tối rồi nghĩ là chắc là đi nương rồi thật Cô em chào chị nhá ờ, Chào chị Đây là giặt quần áo à Mỉ nhà không nhà chị nhở ờ. ờ chào em nhá Nhà Mỉ, mỉ có nhà không nhà em nhở À đây à À Thế à? À, sang của anh uh, ờ, Mỹ với nhỉ? Vâng. Giúp, giúp anh Chào anh. Vâng. con chào bà nhá. Vâng nhá. Xuống một thế. anh vâng. sang uh, mua đồ cho mỉ ấy. À yeah, dạ, nhiều nhiều anh này sang một chút là phiên dịch chào em nhá đây là nhà bận quá không đi sớm làm gì đấy u uh, chú chào hai cháu nhá uh, chú chào hai con nhá à, nó tha đấy tí nữa có chú này nó tha nhà ngoan đấy nhở tí nữa chú kẹo cho nhá có không mặc quần vào cho con à chú chơi kẹo mì đấy nó để uh, ờ, tầng lồng ngồng đấy à <laughs> tí nữa chim nó bay đi dám nào mặt xong tí bỏ đi bị bỏ à không có điện thật à Ôi. không có điện này em có đâu em mắt xong à, à? em à đấy à hơi tối một chút ô oh, trong nhà hơi tối nhiều cái này để gạo để đâu được em nhỉ uh, tôi om không nhìn thấy gì luôn giường luôn à ôi ôi trong nhà mình không có thấy gì luôn à có oh. cái bóng cái bóng này thì bé ti này Ôi đi chia cho ô cái này điền nước cái điền gì đấy chùa nãy theo từng câu từng cá chùa điền là chùa rồi đang làm gì đây nấu cơm à à đun nước à, à. Ồ, trời om không nhìn lên gì cầm cầm của anh đi xanh Ừ Bye bye chứ mà Ăn kiểu đi nhá à, lấy, lấy sữa cho cháu nhỏ này này vâng. Ôi trời om luôn không nhìn lên gì <laughs> <laughs> như mực tối quá giờ ui ơi trong nhà thì à, hơi tối của anh chị à, tại vì là có hỏi em này là em bảo mất điện không lên điện lên ừ. đấy, đấy chú hòa à, bóc kèo cho ờ, sữa cho hai cháu một ôi bọn nhầm quá không mặc quần vào lồng lồng này là, chim nó bay mất đấy nhờ yeah. Mặt tí để bỏ <laughs> À không chịu mặc à hả? Ừ? Ừ. Ngon không, ngon không? Mẹ trong tranh à? Mẹ cho nó mặt mặt xấu một lúc nó bỏ đi À đây à? Mình ờ. đâu? em cũng vừa đi nương về đấy à? Trừ ai Đúng không? Vừa bây giờ nhá Cắt bỏ ừ. À, chào anh nhá À đi cắt cỏ về Tôi ờ, đi đường nó tối quá muộn. <laughs> À, chị. À, chị ăn chưa? chị mà. À, cho mấy cháu nhỏ bên nhà mình ấy. Dạ. Có cháu nhỏ Đâu dạ, Có chứ. À bên kia có cháu nào không? Có từ nào là. Có cháu nào không? Chưa về. Chưa về à? À, à thế hôm ờ, tí nữa là ờ, tí nữa mì chia chia cho các cháu nhỏ ở đây nhé kẹo đấy này sang bên này uống nước kìa ờ rồi tranh thủ luôn thôi đây là đây sau muối này ờ, chín em ạ ờ, dạ. em mì là em ờ, cũng ờ, mì học hết lớp mấy nhờ em nhỉ lớp sáu lớp sáu à nhưng mà cũng ờ, ít tiếp xúc với tiếp xúc với người người kinh nên là cái vốn tiếng dạ. kinh của em là cũng chưa được thành thạo cho lắm quả gì này quả ừ. cà chứ quả cà nhỉ Ừ. Cá chỉ ừ. con à, ăn À lấy về ăn à? Chơi ơi À chơi à? Thế là tối là ba mẹ con là ngủ ở giường này đấy Chơi vui Nì, Tối là ba mẹ con ngủ chung nhau với giường này dạ. Vâng ừ. Nhưng mà nhớ nhớ rằng là con là ấy là là rửa chân tay cho các cháu Mặc quần vào, không cháu lạnh Thì đêm là lạnh lắm đi Không thể à. Ờ. Ờ, Thế mình vừa đi nương về hay đi làm gì vậy? Ngày nay con đi làm gì không? À đi nương, làm nương rồi đúng không? Đi ruộng Ờ đi nương ruộng rồi đúng không? do mà nóng thế ừ. gia đình chưa ăn cơm đâu gì đúng không yeah. Dạ. chưa Bây giờ vừa mới về đến nhà à vừa về đến nhà đúng không vừa về đến nhà rồi dạ. vừa về đến nhà rồi rồi rồi À, vừa nãy thì à, Giang với em Hòa là cũng có vào đây thì gia đình lúc đấy vừa đi làm nương về và hiện tại thì cũng à, ăn cơm xong rồi gia đình ấy thì uh, Giang có nhờ chú uh, em vừa đây ờ, dạ. em vừa có thể chào khán giả cho mọi người biết không em giới thiệu tên mình ấy dạ. đây là mấy bạn đây em tên là vừ chẳng qua là nữa nói ra là cũng thấy nhiều quá khổ khó khăn nhiều quá đứa em nó cũng mất rồi chẳng qua là đứa uh, ba mẹ con mà ở chung thôi mình cũng chả biết làm kiểu nào mà mình tính ra là mình cũng không biết là mình không cho nó ở cơ kiểu nó ở tách ra riêng một nhà ở khác riêng quá xa đấy là mình phải cho nó ở chung thôi kiểu nó ở chung nó ở nhờ thôi kiểu nhà cửa các thứ nó cũng không có đồ đạc các thứ dùng nó cũng không có nó chỉ vào ở chung với mình là nó chỉ à, đồ đạc các thứ này bắt đúa này các thứ dùng chung của mình thôi còn nó bắt đúa nó cũng không có cái gì chăn nuôi của gia súc vẫn chả có cái gì gà này các thứ chả có cái gì hết cả Ừ, thế thì uh, em có thể uh, nói rõ là em là anh trai của của chồng Mỹ đúng không? Ờ à, đúng rồi. Là là em trai mình là lấy lấy Mỹ đấy. À. Đúng không? Là khi khi mà mà em trai mình mất thì là um, bây giờ thì anh muốn hỏi em một câu chuyện là Giang muốn tìm hiểu sâu hơn về gia đình của em Mỹ này thì Giang phải nhờ phiên dịch là em Vũ đấy thì Giang có hỏi nói chuyện là em ít tuổi hơn Em sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em là 1990 à, 1990 cũng khá là trẻ Và cũng lập gia đình rồi Thì bây giờ à, em có thể hỏi Mỹ nhá Bằng tiếng Hơ Mông ấy Đây là hỏi Mỹ là cái cuộc sống của Mỹ Mà trước khi chưa lấy chồng ở bên nhà mẹ đẻ của Mỹ ấy Em có hỏi Mỹ là về cái hoàn cảnh của Mỹ Đến à, thời điểm à, hiện tại là như thế nào Có thể chia sẻ với anh được không? Em có thể hỏi bằng tiếng Hơ Mông ấy sau đó là nói lại tiếng kinh doanh để anh ờ, có thể là nghe và anh chia sẻ đến ờ, tất cả mọi người cũng biết đấy nè thật ờ, à? à? là tận nên đồ chỉ tao nói vô mà gì họ bóng của đi cháu thế nè thẳng. thì nó nên đồ mà bộ là chỉ bao thẳng đồ thì chỉ tao nói vô mà gì họ chọn nhẹ đi chào thế như là vô mà gì họ chọn nhẹ đi chào thế họ là thò cái chào nhỏ thế thật đó thả đó chứ thả đó ờ gì ờ, ờ thả đó chứ nữ đến mua là đó non. thả thì thấu chỉ tao là yêu mà chi ở à, ừ. đấy nhá tao ừ, họ chọn nhà đi chào họ yêu mà chi bông họ họ ừ, chọn nhà đi chào thế họ là cây thả nhỏ chia thủ chỉ mua chỉ yêu à chơi chỉ mua nhỏ thế thảo thấy không đó nhẹ là nhỏ mà hả thế chỉ ờ. giỏi giỏi nhẹ thế chỉ mua á chỉ thế à? một chi này tức tôi này chỉ mua chỉ bé là phụ là do mà chị cả tôi chỉ mưa á chị tôi chỉ mưa chè nhau thế tôi chỉ mưa nha như cái hiểu thế à bé cho nhà tu về bé là cây chỉ lo là khó mà cậu nên nhau chỉ mưa á chị à. chỉ mưa từ cái chỉ mưa như thế cho bé cho nhà tu về mà chị nhà bông này là bé làm rồi nhà lo là cây là chỉ lo là lúc mà cậu nên nhau Ờ, em ờ, em có thể dịch lại cho anh tiếng kinh được không? Dạ. Ờ, em nói bằng tiếng kinh cho anh nhé. À, kiểu ờ, nó bảo là kiểu trước nó ở với bố mẹ bố kia cũng mất rồi cũng khó khăn kiểu nó về lấy chồng chồng cũng mất rồi bây giờ cũng khó khăn khổ mà chả có gì gà không có bây giờ thóc ăn nó không có kiểu không có cái gì mình uh, chăn nuôi bò các thứ trâu các thứ không có thì mình không có phân vào với để mình không đi kiểu mình không có bò đi cày là nó cũng không làm được ăn uống nó nghèo hết rồi bây giờ à, chồng cũng mất rồi còn mỗi ba mẹ con về ở trong nhà thôi còn đứa em kia này nó cứ đi học nó lại không về nó đi chơi lăn tan nữa là nó cũng càng khổ đấy nó càng khổ bây giờ cái cái gì cái chả có cái gì hết nồi nồi nấu ăn không phải là trâu bò mà các thứ cơ gà các thứ cơ nồi nấu ăn này chậu các thứ không có à. ờ, sạch xanh chỉ còn người thôi vâng vâng, À. À, vừa nãy thì à, Giang có hỏi thì à, em vừa là có chia sẻ lại cho Giang à. về cái hoàn cảnh của em mỉ từ lúc nhỏ sinh ra thì là bố cũng mất bố cũng mồ côi thế gia đình mỉ là là là có mấy anh chị em em có thể hỏi mỉ ấy. à có mua nem bé đồ bé mua nem mà plau đồ mình plau mấy đồ đã là bé đồ bên nhà bé đồ bên sao kiểu gia đình nhà mình trước mẹ đẻ nó là có ba gái một trai ờ, nhưng mà có hai gái là đi sang bên à, đồng văn rồi đây là gái cả còn hai đứa gái thứ hai này đứa thứ ba là đi sang bên đồng văn rồi còn đứa em út kia là ở cùng với bà ngoại Thế là mẹ em bây giờ là ở một mình hay là ở với ai? Nó chỉ ở một mình nó <coughs> Nhoi tổ sao? Nhoi tổ à? à, Đó là mẹ ở một mình Ờ mẹ ở một mình ừ, Có cách uh, xa đây không em? Hay tàu Hay gần Ô tổ kia đây Ô tổ kia Ô tổ kia đấy Tầm khoảng hai cây À hai cây ờ. Thì đây là ra mẹ đẻ của mỉ đấy Ờ tầm khoảng dạ. hai cây nói chung là một cái câu chuyện nó rất là dài nếu mà mình để mà mình lục lại những cái gì mà cái trước đây của em mỹ của mình gọi là quá khứ nhưng còn cái hiện tại bây giờ thì à, cô anh chị và mọi người xem trên kênh của giang cái tập trước giang có vào là giang vào chia buồn thôi thì hôm nay giang với em hòa mua được một chút đồ thì như giang nói là cũng nhận được rất là nhiều cái sự quan tâm của cô bác anh chị cũng như là khán giả trên kênh ấy là mong muốn là kêu gọi giúp gia đình em mình thì Giang cũng thực sự là rất là đồng cảm với hoàn cảnh của em mình hiện tại thì à, thật sự là bà con ở trên này theo như Giang nghĩ là Giang đã nói trước rồi là cái vốn tiếng kinh thì lại à, văn hóa thì bà con chưa thể hiểu sâu xa hết được thì vì cái, cái ngôn ngữ của Việt Nam để mình diễn tả từ tiếng Hơ Mông sang tiếng Việt nó rất là khó nên là Giang vào đây muốn tìm hiểu sâu hơn kỹ hơn về gia đình em mì thì cũng nhờ cho em vừa để mà chia sẻ thì qua câu chuyện này thì Giang cũng uh, chia sẻ lại cho cô ba anh chị và mọi người cùng hiểu về gia cảnh của em mì là thật sự là em hiện tại là đang ở nhờ cái căn nhà bếp của bác mình thôi à, là em vừa này thì em vừa là em hiện tại là có vợ và mấy cháu rồi có ờ, ba cháu Dạ. ba cháu dạ. ừ. thế là cộng với ờ, mỉ và chó hai cháu nữa là 8 người đúng không 8 người à, còn 8. thằng em kia nó tính ra 9 người à em là còn một em nữa à, ừ. à. em mỉ đây nó còn thằng em út nữa mà đúng rồi cái trai mất rồi còn thằng em út chẳng em út về thì ờ, ở, ở, với với mẹ đúng không hiện tại ừ. là với mẹ ở ngoài ở ừ. kia yeah. Dạ. Ừ, ừ. tí nữa bác cho kẹo hoa ờ, đi lấy kẹo cho cháu đúng rồi hoa kẹo sẵn rồi à, thì bác ơi, sữa cho nhá à, tí đấy thì uh, Giang cũng hỏi chỗ em vừa để mới biết được uh, cái uh, cuộc sống của em mỉ hàng ngày như thế nào còn những cái uh, bữa cơm hàng ngày của em mỉ Giang vào thì bà con ở trên này hầu như là toàn ăn mèn mén với uh, rau bí thôi chẳng có gì khác cả là đấy thì em vừa cũng đã chia sẻ rồi là chẳng có con vật nuôi ấy thì Giang cũng hy vọng rằng qua cái thước phim video này của Giang thì mong mọi người hãy xem và chia sẻ cả hoàn cảnh của gia đình của em mì này cho rất là nhiều người đến tay được các nhà hảo tâm mong muốn là giúp cho gia đình em mì thì Giang cũng muốn là thật sự trong lòng Giang cũng muốn giúp gia đình em mì nhưng mà về cái bản thân Giang ấy chỉ giúp được phần nào ấy thôi nhưng mà Giang mong muốn là cộng đồng mạng cũng như là các nhà hảo tâm trong và ngoài nước là cùng chung tay à, giúp đỡ em mì để em mì có cuộc sống nó tốt hơn và nhất là hai cháu nhỏ này cái tương lai sau này tốt hơn đấy Mình mong muốn của mình đấy à, mong nên, muốn của mình ấy nên xa thọ thì mua chỉ thế ở thế chỉ mong nhân là nên đấy thọ để xa thì mua chưa thu nhiều mua chè nho mua thế thọ sẽ là ba sáu chỉ thọ hà là mong chứ nhỉ ừ, hà là mong chứ thôi thì bác của chơi đấy không mất chơi túi họ chỉ một chơi nho sẽ là họ ba tàu với luôn chơi họ à. còn ba tàu cũng có chơi chuột họ thế chỉ tao à bé chỉ thọ thọ này chơi bé chỉ mua chơi nho thọ này này ba ủa mình lúc chơi rồi bé cho nè tôi đó bố mình tụi nhau bé dù bé chỉ mua chơi nho thôi này sẽ này của ba uống lú chê rồi bên cho nè tú nhô đi dạ. thôi này mình tưởng nhung mày mày bé dù thế là mì mì nói gì em có thể nói lại cho anh hiểu được không à, kiểu nó bảo là nếu mà xin phép các anh nếu mà được hoàn cảnh như thế nào này thì xin nó chỉ xin có khổ làm cái có làm cho nó mấy nhà này với để xin nếu mà có ngoài ra có như thế nào thì cho xin một con bò bé bé nuôi cũng được ờ, kiểu mình làm chăn nuôi các thứ mình dân trên rừng trên vùng cao thì mình phải có cho bò này các thứ không có nhiều nó cũng phải có một con mà mình đi làm ăn các thứ là đấy thì mình người dân trên vùng cao này là mình không có bò các thứ cái thời vụ mà mình đi làm cái mình chỉ mang uh, cuốc này cào các thứ đi cũng không ấy ừ. xin bảo là nếu mà có uh, như thế nào ấy thì tình hình xin cho nó một cái nhà với thể cho nó một con bò bé bé hay là một con trâu như thế nào cũng được ừ, ờ, ừ. cũng chả có cái gì bây giờ nó ừ, ừ, chỉ xin thế này mà chả có cái gì bắt đĩa đúa các thứ là nó làm thuê làm được còn trâu bò này nhà cửa các thứ này nuôi con là mình không có cái gì chăn nuôi thì mình không nuôi được con ừ. À. Ừ vừa nãy thì giang có hỏi em mỉ là có mong muốn gì không thì à, theo em chia sẻ là mong muốn là ước mơ là có một căn nhà nho nhỏ có chút chú nắng chú mưa để cho hai cháu nhỏ à. hai là mong muốn có con vật để nuôi để em có thể phát triển kinh tế sau này là nuôi hai cháu nhỏ này khôn lớn này rồi là được đi học đi hành thì vì em mỉ đã mồ côi bố rồi giờ lại à, có chồng vào thì chồng vừa mất được hai tháng tai nạn giao thông bên bắc giang ấy lại thêm mồ côi nữa rồi hai cháu sau này lớn lên cũng sẽ mồ côi bố rồi là thiếu đi tình cảm của cha thì à, em nói lại với mỉ nhá thì là nếu như cô bác anh chị nào mà xem mà ủng hộ được thì anh sẽ cố gắng là kêu gọi giúp đỡ cho gia đình em mỉ và hai là em có thể nói mỉ này đợi các cháu nhỏ lớn lên khoảng tầm à, 10 tuổi để các cháu lớn khôn một chút thì có muốn đi bước nữa hoặc lập gia đình hoặc lấy thêm chồng à, khác ấy thì hắn lấy nhá thì vì còn trẻ mà thế em có thể nói với mỉ cho mỉ biết được đấy em nói bằng tiếng hâm mông được là tiện nhót đó đã phải xây nhà à, xa để là pha tới họ chỉ tê đâu mà nhiều họ phư cho mình tung nhiều cộng vào tập cộng vào trong tê tay thì nghiệm một lái chỉ kê tại trong họ nhiều họ một họ nay họ tử tê mà nhiều thế hàng ừ, ừ, mùa nhiều à thà ra để chơi giờ để bán tàu thế chứ bán tàu gì không cái gì cứ được tê thì nhiều ạ cái gì nào mà nè ba tàu của mỹ lúc chè đó mình tưởng nhiều bé uống nhiều chè có phở ô tụi mình nhỏ ô tụi ừ. mình nhỏ mình mê ờ. có hiểu không rất hiểu nhà cố gắng nhá cố gắng nuôi hai cháu nhỏ rồi dần dần anh xem là các cô bác anh chị mà ủng hộ giúp đỡ gia đình em gì không thì anh sẽ cố gắng giúp em nhé vâng. trước mắt thì à, nuôi hai cháu nhỏ để khôn lớn đã và có đi bước nữa sau này thì để các cháu lớn đã thì mình phải thương hai cháu nhỏ em bây giờ đang ở với à, là um, bác mình là anh trai của, của uh, chồng mình ấy đúng không anh trai của chồng mình mà vâng. đang ở nhờ mà đúng không còn rất là vất vả nên là em thật sự là à, anh cũng mong là vừa là cố gắng là động viên ba mẹ con nhé giúp đỡ mẹ mẹ con trong cái thời gian khó khăn này thì uh, Giang cũng uh, vào đây để chia sẻ và cái sự mong muốn của gia đình em mỉ cũng như là trò chuyện cùng em mỉ để em mỉ là trong thời gian tới sẽ cố gắng là chăm hai cháu nhỏ thì uh, video của Giang cũng khá là muộn rồi để cho mẹ con là còn đi ngủ vì bà con là hay dậy sớm đồng bào Hâm Mông mà hay dậy sớm để đi làm lắm cũng khuya muộn rồi thì à, Giang chắc là cũng ờ, xin phép được khép lại cái video của Giang ngày hôm nay đấy thôi thì à, Giang và em Hòa phải về rồi à, xin chào và hẹn gặp lại cô mời chú bác anh chị và tất cả mọi người ở video sau có gì mình sẽ chia sẻ về hoàn cảnh của em mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người em Hòa xin chào à, quý cô bác chị nhé rồi cảm ơn mình nhé